Hi các bạn, welcome to Bobby Toy Channel. Là mình sẽ quay cho các bạn một cái in về Bobby á. Nè, nè cái này là con của Bobby á, con của Bobby. Đây, ngồi và chơi cái con Hello Kitty từ cha này nè nó nằm xuống đi nó không biết ngồi bây giờ. đưa cụ ra làm đây, tại cái này đậu hè mà nhưng mà bữa nay là đậu hè cái nó nhưng mà cái này mặc đồ hè chứ rồi cái cua này có áo rồi còn thêm giày nữa Hãy là mình này, nè ra bên này mình có một con vịt nè còn cái hơi cái tên này là gì mình nó tặng cho mình nó là Hello Kitty á mình nó rất là đẹp con mèo mua trong Little Pet Shop rất là dễ thương mình sẽ trưng đây nha bạn có thấy không Có ừ. là ít supply mình có gì đó là cái s thôi à còn đây là cái bình nước của papi cha mình làm cho mình đó được đồ quá. cái này nha có một ổ đôi dạ này nha cái necklace nha làm đeo tay á không dòng đeo cũ còn một cái đồ chơi con một con cua mấy tí đây là con Hello Kitty của tóc bây giờ cũng tặng cho mình còn hai miếng nữa hai đôi giày hai đôi giày trắng rót đó là dễ thương nó màu tím á nè đó là dễ thương các bạn cái đồ khỏi sáo mà khỏi chết các bạn nha vậy đó rồi mình sẽ giới thiệu ba vị nha rồi em bé này đang ngủ Daisy Cảnh này là em Skipper Em Skipper đang ngu em si ngủ á Nó là dễ thương Ở này là em si Daisy si đó Không phải bạn Bạn Nick á Của bạn của Barbie á còn đây là papi papi papi là mẹ đó con này là cũng là bạn thôi bạn này tên là nick luôn cái này là là chị có này em á ngoài đây có này là Jessie nè Jessie nè Jessie a Jessie a xin lại nha Jessie nè nè Jessie Jessie nè hai các bạn Con bán được chưa? Con này à, Cái này là đồ dính nè, các bạn có biết không? cái đồ gì mà bằng sắt đó nó dính vô luôn á hãy chữa đây nè ra qua đây mà. mà ở đây là cái dính của mình á dính vô thì là cái vỏ này nè mình cũng có cái vỏ này nè ở trong là có cái quyển sách cho papi đọc á mình lấy ra cho các bạn coi luôn nè rất là đẹp mình đã làm cái này một mình mình á cái này là những cái chữ của đồ cuối cùng nữa rồi xong nè cái này cái hộp đựng đồ của mình á mình phía đây nè rất nhiều cái biển đó nè cái đổ ra đây còn còn à còn <laughs> cái gì nữa là pin lao lao mình á như là mình có cái khăn này nha mình chơi nè đồng đeo tay của mình còn một con mâm bóng là dễ bye bye đi bye bye các bạn cho video của mình các bạn hãy like và comment ở dưới đây like và subscribe like và subscribe và comment và comment ở dưới đây yeah. xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chưa xong rồi nếu bạn nào chưa có xem á thì thì phải xem nha